Ờ, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái uh, mẫu ghép chậu hoa mini Thực ra lần trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn làm rồi nhưng mà lần đấy bị lỗi ừ, Cũng khá là nhiều bạn inbox bảo mình à, làm cái ờ, hướng dẫn này Thì uh, với cái khuôn khổ của cái máy quay nó hơi bị nhỏ nên là mình không thể hướng dẫn các bạn làm thành một cây to được thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm cái chậu cây nhỏ để các bạn để trên bàn thì à, với cách làm này thì các bạn cũng có thể áp dụng để làm với cái chậu hoa lớn thì các bạn dùng cái loại kẽm nó to hơn như thế này kẽm nhựa hay kẽm giấy đều được thì uh, tương tự thì các bạn sẽ làm như vậy nhé còn ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kẽm si thì nó khá là nhỏ và dễ uốn thì à, để làm được cái chậu cây mini thì các bạn cần một số nguyên liệu như sau đầu tiên quan trọng nhất là hoa đào thì à, ở mình đã hướng dẫn các bạn làm hoa đào với hoa mai rồi thì các bạn à, làm theo cái clip đó để làm ra những cái cành đào như thế này nha thì mình đính à, mình sửa lại một chút cái phần hoa đào mà lần trước mình đã làm thì cái phần ờ, cánh hoa ấy, thì ở cái clip của mình làm thì nó hơi bị phần gốc cánh như thế này thì nó hơi bị ngắn nên là nhiều bạn cũng bảo là nó khó để ghép thành hoa ấy, thì các bạn lùi cho mình là ở cái ờ, bây giờ mình sẽ chỉ là các bạn sẽ cắt nó dài hơn một chút và hơi to một chút như thế này nha thì đến lúc các bạn ghép thì nó sẽ không bị rời ra à, và sau đó thì các bạn sẽ cuốn cong nó như thế này rồi dùng tay gập cái đầu lại thì mình đã hướng dẫn là các bạn dùng ngón tay cái như thế này à, bạn nào mà muốn nó cong hơn thì các bạn dùng ngón tay để dập nó như thế này thì nó sẽ được cái cánh hoa như thế này nhá đây Đó. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cây thì nguyên liệu thứ hai là chúng ta cần đó là giấy nhún uh, màu xanh uh, chậu hoa và cái uh, bọt để các bạn cắm hoa như thế này nhé thì uh, cái chậu hoa này kích thước nó cũng khá là nhỏ các bạn làm kích thước tùy vào cái phần ứng dụng mà các bạn muốn làm nha uh, ờ, tiếp nữa là các bạn nào có thì dùng cũng được mà không có thì không sao đó là cái rêu để mình phủ trên cái bề mặt uh, chậu hoa như thế này thì nó sẽ đẹp hơn nha bạn nào không tìm mua được thì cũng không có vấn đề gì cả các bạn có thể dùng giấy nhún để làm lá ừ, rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành những cái cành đào như thế này thì để làm được cái cành như thế này thì chúng ta cần bốn bông hoa đào nhé đây mình đã làm sẵn bốn bông hoa đây này đây thì ờ, các bạn dùng băng keo sáp màu nâu để ghép lại thì ờ, cành ờ, bông hoa to nhất thì mình để lên trên này sau đó mình ghép như thế này tạo thành một hình tam giác cân Đó. Rồi cái bông này thì các bạn để ở dưới như thế này Xong ờ, trùng với cái cái ờ, cành hoa cao nhất Rồi các bạn dùng ờ, băng keo sát để cuốn lại ta sẽ được một cái cành hoa đào như thế này à, để làm được cái chậu hoa như vậy ở trên ờ, Facebook mình cũng đã có cái ảnh mẫu ở đây mình không làm mẫu nên mình không thể đưa mẫu cho các bạn nhìn được thì để làm được như cái chậu hoa như vậy thì chúng ta sẽ cần tầm khoảng 6 cái ờ, nhánh hoa đào như thế này Tùy các bạn là muốn làm nhiều hoa hơn thì các bạn ghép thêm vào cái cành nhỏ này nhá à, lúc nãy giới thiệu nguyên liệu thì mình quên mất là cái quan trọng nhất là cái kìm to như thế này để các bạn lát các bạn uốn sắt thì nó sẽ dễ hơn rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép thành cái cây ờ, lớn nha thì ờ, các bạn dùng cái, cái một cành đầu tiên này các bạn à, để ở giữa nhé sau đó thì những cái cành à, xung quanh này các bạn để gắn xung quanh như thế này thôi các bạn nhớ là để cái phần hoa này phần bông hoa uh, thấp nhất này nó sẽ hướng vào trong nhá thực ra là các bạn có thể uh, để như thế này xong lát chúng ta có thể chỉnh được các bạn để cái cành ờ, cao nhất nó cao hơn một chút thôi nhá còn những cái phần uh, ờ, 5 cành còn lại thì các bạn để nó bằng nhau nó thấp hơn cái cành đầu tiên một chút rồi nhưng mà nó sẽ có cái cùng nằm trên một mặt phẳng nhá ừ, như thế này tạm thời như thế này sau đó chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại cái phần uh, các bạn dùng tay giữ như thế này dùng cái kìm này này các bạn đặt vào cái phần sát cái phần ờ, gần cái cánh hoa nhất rồi các bạn dùng tay này các bạn giữ chặt cái kìm này để cánh hoa nó không bị xô nhá rồi các bạn dùng tay để uốn các cành cho nó xoắn lại với nhau ấy à, bạn nào con gái thì có thể nhờ các bạn nam làm giúp thì cái này nó cũng sau đó các bạn là tùy chỉnh nha à, uốn à, tạo vị trí cho nó cong ờ, rồi sau đó thì các bạn dùng à, băng keo sáp bị che đi cái phần uh, cây này nhá Ừ, các bạn nhớ dùng băng keo sát các bạn kéo nó giãn cái băng keo ra để chúng ta nhìn được những cái đường uh, đây này đường mình xoắn xoắn như này nó giống cây thật hơn Rồi ok à, Sau khi chúng ta sẽ à, chúng ta tạo được cái độ cong như thế này Chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh cái bông hoa này Tạo các thế mà các bạn à, mong muốn các bạn ưng ý nhá Mình chả biết uốn như thế nào cho nó đẹp Thì cứ uốn à, nữa các bạn uh, uốn nó như thế à, này tạo các kiểu mà các bạn ưng ý nhá đây uh, theo mình uốn thì nó là cái kiểu là cái cành uh, nhánh này chúng ta sẽ bẻ cong một chút này hai cành bên chúng ta cũng hơi bẻ cong và cành giữa thì chúng ta giữ nguyên và là các bạn cứ uốn như thế nào mà các bạn cảm thấy ưng ý nhá cảm thấy đẹp nhá mình thấy này nó cũng uh, tạm ổn đó thì cái phần dưới này thì chúng ta cũng cuốn lại nhá như thế này chúng ta dùng băng keo sát để ấy ờ, làm cuộn kín chúng lại các bạn cẩn thận vì cái phần dưới này nó khá là sắc đó rồi dùng tay bẻ cong một cái đoạn cuối lên như thế này à, vì sao bẻ bẻ lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái phần ờ, gì nhỉ phần uh, chậu hoa nhá các bạn chuẩn bị cho mình một cái chậu hoa cái này là bằng nhựa hoặc là bạn nào mà thích thì có thể làm bằng cái chậu uh, ờ, sứ đều được nhá ờ, đây là mình lấy cái kích thước nó nhỏ thì để trên bàn thì nó phù hợp hơn tiếp nữa là chúng ta sẽ cần chuẩn bị giấy nhúng ờ, màu xanh mình sẽ ờ, có kích thước là à, kích, à, phần cái phần à, bọt này thì à, các bạn chuẩn bị cái phần à, bọt sao cho nó vừa với cái phần chậu nhá ừ, thì cái phần bọt này thì các bạn cắt làm sao cho nó tương gần tương đương với cái hình dạng của cái Ờ, chậu hoa này và nó thấp hơn cái thành của chậu hoa khoảng tầm 0,5 đến 1 cm nha. Ừ, tiếp đến là phần giấy nhún này thì các bạn đo làm sao cho cái dúi nhún này nó có thể úp nhựa xuống này chúng ta có thể bọc kín được cái phần uh, chậu hoa này là được nha. Tại vì cái chậu hoa này mình không có cái này thì không có kích thước cố định vì do các bạn chọn chậu hoa thôi. Thì ở đây thì mình sẽ bọc chúng lại như thế này thì mình sẽ dùng vào keo nến nha hoặc bạn nào mà không dùng keo nến thì các bạn có thể dùng cái cây kẽm si rồi các bạn ghim xuống cũng được nha sau khi các bạn bọc xong cái phần giấy nhún màu xanh này vào thì chúng ta sẽ được cái phần giấy và chúng ta sẽ ấn nó sâu xuống cái phần à, chậu hoa này nhá các bạn à, dùng lực để đẩy xuống để xuống thì chúng ta đã được cái phần uh, bề mặt của chậu hoa như thế này thì uh, À, với bạn nào mà không có cái phần rêu này đấy thì các bạn có thể làm cái phần thành này nó thấp hơn một chút và sau đó các bạn à, cắm hoa vào rồi à, giải sỏi lên nhá. đây mình không có sỏi thì mình dùng cái phần rêu này thì đối với cái phần rêu này thì các bạn ừ, dùng keo sữa này phết keo lên cái bề mặt của cái uh, thành chậu hoa như thế này các bạn khét đều nha các bạn phết đều như thế này rồi uh, dùng cái uh, ờ, rêu này các bạn phủ lên trên sau khi phủ rêu xong thì chúng ta sẽ được cái à, bề mặt của chậu hoa như thế này thì công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ cắm hoa vào lọ thôi ừ, thì các bạn dùng cái cành đào mà chúng ta à, vừa ghép xong à, chúng ta sẽ cắm vào cái lọ này nha à, cái bị cái chậu hoa này à, thực ra mình vừa mới phát hiện ra một lỗi trong khi mình làm cái cành đào này là mình đã không làm lá cho nó nên là các bạn chú ý là khi lúc mà các bạn làm cái đào này thì các bạn nên ghép lá vào nó thì nó sẽ nhìn nó sẽ tươi và có sức sống hơn nhá ở đây mình làm nhìn thấy nó cũng thiếu thiếu mà không phát hiện ra là điều gì bây giờ mới phát hiện ra là nó không có lá à, với cái canh đào này thì các bạn ừ, nên làm cái lá màu xanh lá mạ như thế này thì nó nhìn nó sẽ tươi và sức sống hơn nha đừng làm màu tối hơn nhìn nó rất là xấu thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, cắm cái cành này vào lọ thôi thì uh, uh, lúc nãy uh, lúc nãy là mình có hướng dẫn các bạn là gập cái cành này lên uh, vì là mình sợ cái chậu hoa này nó bị thấp ấy thì nhìn cành nó sẽ không đẹp nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái cành này nó vừa rồi các bạn đo như thế này khi nào mà các bạn cảm thấy vừa à, thì các bạn không cần phải gấp hoặc là các bạn có thể cắt nếu nó thừa thì các bạn có thể cắt đi nha thì mình dùng như thế này thì nó sẽ có cái à, đầu nhọn để mình xiên và nó dễ hơn đấy thì mình sẽ cắm vào đây nha các bạn cắm sâu xuống ừ, nếu như mà nó chưa có độ cong vừa ý thì các bạn cứ ấn sâu xuống vì đây nó là kẽm xi nên là nó sẽ bị trùng ở bên dưới thì sẽ tạo được cái phần à, đẹp đây mình sẽ ờ, quay cao lên để nhìn nó sẽ rõ hơn à, công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại một lần nữa sao cho nó đẹp nhìn không có lá nó cũng không được đẹp lắm đúng không à, đây mình sẽ làm cho nó thành cái hình vòng tròn các bạn thích à, tạo thế như nào cũng được nha mình thấy cái này nó cũng tạo đẹp đây uhm, các bạn mà muốn à, trang trí thêm thì các bạn à, cho thêm các phần mình muốn trang trí vào cái phần này nha nhìn nó sẽ rất là đẹp Uh, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn uh, cách kép một cái cây đào mini như thế này Các bạn có thể để trên bàn làm việc, này, bàn uống nước ở phòng khách hay là bàn học đều rất là đẹp nhé uhm, Thì uh, ở clip này thì mình mới chỉ hướng dẫn các bạn làm cái chậu hoa mini bằng kẽm si như thế này Còn bạn nào mà muốn làm nó to hơn thì các bạn dùng kẽm cành nhá uh, Với kẽm cành thì uh, lưu ý là cái phần... Uh, kệ mình uốn thì nó sẽ khó hơn nên các bạn nên dùng cái kìm nó to nha thì làm nó sẽ dễ hơn à, ở clip sau thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác để ghép để tạo thành cây cành hoa mai nó to hơn à, thì à, ở clip này mình chỉ hướng dẫn như vậy thôi thì à, mình sẽ cố gắng làm một cái clip nữa để hướng dẫn các bạn làm cái cành đào nó to hơn à, với hoa mai thì các bạn cũng làm tương tự nhá là ờ, ghép cũng nếu ghép cái cảnh mini thì nó cũng kem chậu nhỏ mini thế này thì nó cũng chỉ có các bước như vậy thôi như mình vừa làm ấy thì uh, chúc các bạn thành công với cái uh, mẫu uh, chậu cây này nha uh, nhớ là các bạn nên làm lá cho nó nữa thì nó sẽ đẹp hơn uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau